Hôm nay mình sẽ hướng dẫn lắp đặt bộ sao kẹt Motu M2 và microphone AKG v 220 Đầu tiên ta sẽ mở hộp con sao kẹt Motu ra. Một cái sao kẹt và bên trong là một dây USB để connect với lại máy vi tính. Nó sẽ có hai đầu, một đầu TC và một đầu USB. Thì một đầu TC mình sẽ cắm ở phía sau sao kẹt chỗ này. Đấy, ở đầu còn lại thì mình sẽ cắm vào máy vi tính. Sau đó mình sẽ on nguồn lên ở phía sau. Đấy, nó sẽ để hiển thị ha. Tiếp theo là mình sẽ cắm dây mic vào. Và còn lại mình sẽ cắm vào v 220 Ở đây nó có một cái khớp như thế này ha. Mình sẽ dò và mình để vào. Đấy. Và tiếp theo là mình sẽ cắm một cái headphone của mình vào lỗ tai nghe ở đây. Và cuối cùng là một sợi dây livestream để mình cắm vào điện thoại thì ở đây nó sẽ có hai cổng 6 ly thì mình cắm ở phía sau của sau kẹt. Rồi, và đầu còn lại mình sẽ cắm vào điện thoại để livestream. Sau khi mình đã lắp đặt hoàn thiện xong thì bây giờ mình sẽ khởi động phần mềm lên để sử dụng cuối cùng thì mình sẽ lắp cái sóc mount vào chân và microphone vào cái chân luôn để trong quá trình mình có thể là uh, để trên chân mình không cầm vào tay cho nó vướng víu thì đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái sóc mount này lên cái chân đứng của mình và mình xoay cái sóc mount về hướng miệng của mình và sau đó mình sẽ bắt đầu mình cố định cái sóc lại tiếp theo mình sẽ lấy cái microphone đặt hướng mic của mình và hướng miệng của mình thì lúc này mình sẽ lấy dây micro cắm vào đấy cuối cùng là mình sẽ lắp cái màn lọc này ở phía trước để cho nó cản tập âm cho mình thì thế mình đã có một cái home studio mini tại nhà nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết hãy liên hệ đến trang web studio vn